Anh ơi bây giờ con à, chỉ cho bố các con vật nhá Nào con tìm cho bố con rắn nào Con rắn đâu Con rắn đâu Con rắn nữa mà <laughs> Con rắn <laughs> sai hết rồi sai hết rồi à, <laughs> cuối cùng mới đúng lấy bốn phát mới đúng điều thế nhở Quay đúng chán đời rắn sai hết rồi a few moments later to... Hoài ơi, mình chuẩn bị bắt đầu nhá. Nào, con tìm cho bố con rắn nào, con rắn đâu? Ê, con rắn nào? À, đúng rồi, con rắn rồi. Yeah! đây, bố chim, bố chim, <laughs> Được rồi. Nào mình ra mình tìm tiếp. Nào, tiếp tiếp tiếp. <laughs> Bố quay phim tí. Bố quay phim tí thôi mà. Nào khoai ơi. Bây giờ con con ra con con chỉ cho bố này. Con con cá mập đâu này? Con cá mập đâu này? Con cá mập này. Khoai ơi, lấy con cá mập, cá mập, cá mập, cá mập cơ mà. <laughs> Sai rồi. Đây là con bọc xít.